Tiếp thị liên kết kiếm tiền bằng cách nào? Bạn đăng ký một trang web có tiếp thị liên kết sau đó lấy link sản phẩm đi chia sẻ. Khi có người mua sản phẩm, bạn sẽ nhận được hoa hồng. Vậy hoa hồng được bao nhiêu? Tùy thuộc vào sản phẩm mà bạn tiếp thị. Chi tiết hoa hồng và cách tiếp thị như thế nào? Hãy cùng vào xem video nhé. Chào các bạn, trong video trước mình đã chia sẻ với bạn cách để tiếp thị uh, và đăng ký một cái tài khoản uh, tiếp thị liên kết đó là một trang CV, đây là một trang lợi nhuận rất là cao thì để mình đăng nhập cho tài khoản mình sẽ chia sẻ tiếp cho bạn cái cách những cái thủ thuật để giúp các bạn có thể kiếm tiền bằng cái à, trang này thì cái phần à, ngôi sao màu trắng và nó màu xanh trên này đây là một cái gọi là cái chiến dịch đã liên kết còn phần màu đỏ dưới này là bạn chưa liên kết đây thì bạn trên cách bạn click vào bình quân nó khoảng hơn 100 uh, ờ, sản phẩm đó bạn click vào đăng ký rồi mình giới thiệu bên đây cái ngôi nhà trên cùng là gọi là trang chủ đó thì trang chủ là bạn có thể xem những cái ờ, khác như đơn hàng hay lượt click chuột đó. hoặc là những cái ờ, sản phẩm chủ lực tăng lên đó. thì mỗi sản phẩm có giá khác nhau ở phần thứ hai là phần báo cáo nè doanh thu đó xem tham khảo rồi phần đối tác là từng tất cả các đối tác mà đã cộng tác với CV và CV uh, ờ, sẽ mời người làm tiếp thị liên kết làm affiliate để bán sản phẩm tất cả các chiến dịch chiến dịch hot và lấy mã đây phần lấy mã này thì bạn có thể ờ, đăng ký một chiến dịch nào đó bạn lấy cái mã ví dụ như đăng ký dịch này đi rồi chiến dịch này nó có rất là nhiều sản phẩm thì bạn sẽ lấy những sản phẩm nào phù hợp ví dụ như ờ, mình là đàn ông thì bình thường phải bán những cái duyên xương khớp đi đó mỹ phẩm thì dành cho phụ nữ bán đây có ba dạng liêm một liêm thứ nhất là để các bạn dán vào cái trang mua hàng của trên Lalibet trang thứ hai là bạn có thể dán vào website hoặc là blog trang thứ ba là cái mã nhúng để các bạn có thể dán vào website đó và blog của bạn thì mà tạo một cái form đăng ký bạn có thể dán trên Lalibet được đó rồi cái phần à, cuối cùng gọi là một cái phần đào tạo à, đào tạo người làm Alphabet thì nó sẽ có những cái bài viết và những cái à, trang blog hướng dẫn các bạn ví dụ như hướng dẫn tạo bài viết trên blog nè rồi hướng dẫn à, kiếm tiền bằng cách chia sẻ lên lên Facebook và đặt cái banner lên website và hướng dẫn chạy à, quảng cáo đó thì đây là những cái bài viết hướng dẫn còn dưới này là những video nó cũng giống tương tự nội dung trên thôi đó nhưng mà nó khác cái là viết chữ một cái là nó bằng video thì trong cái trang web mình cũng làm một cái bài hướng dẫn chi tiết hơn về cách kiếm tiền à, của này thì các bạn có thể vào xem nguyễn thanh.com sạc cv để các bạn xem đây mình sẽ ra một cái bài viết đầu tiên của nó nè đây ví dụ như ờ, cái bài này là giới thiệu về ờ, cv từ anh z đó thì bạn kiếm tiền với cv từ anh z nè đó ví dụ như bạn à, sẽ nên tham gia vào Apedex để làm gì thì cái này thì ờ, bạn tự tìm hiểu đi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo hồi viết trên blog đây khi đăng ký là một quản trị blog thì bạn sẽ tạo bài viết như thế nào đó bạn sẽ lấy cái mã nè rồi xong bạn sẽ đăng ký à, để yêu cầu đây ví dụ như à, mình ra một cái trang chủ đây ví dụ như bạn lấy một cái mã nào đó thấy không không vô lấy mã xong bạn sẽ bấm vô chỗ là đăng ký làm quản trị blog tại đây nhưng mà hầu như là bây giờ là nó nó bỏ cái vấn đề mà làm quản trị blog đó bây giờ nó đây đây trang này cầu câu nè đó bạn click vào bất cứ sản phẩm nào bạn kéo xuống đây nó sẽ có gửi yêu cầu làm quản trị blog thì bạn click vào chúc mừng bạn đã tạo một tài khoản blog hãy đăng nhập tại đây đó mã đăng nhập của bạn là này thì bạn sẽ copy cái mã này để đăng nhập vào lòng quản trị blog vào tại đây đó bạn sẽ bấm vào đây mật khẩu thì để mật khẩu thì bạn có thể bấm vào để lấy mật khẩu thì nó gửi tới email của bạn thì bạn sẽ mở cái email ra thì quản trị block là như thế nào đây ví dụ như mình sẽ đây mình sẽ mở một tab mới mình vô cái à, quản trị block của mình quán chiêu blog là có nghĩa là các bạn có thể là tạo bài viết đăng bài viết trên một cái blog đó, ví dụ như bài viết mới nè hay bài đăng tất cả các bài đăng bạn hãy chỉnh sửa nội dung là thêm gì đó đó đây là những cả các bài viết đây mình sẽ xem cái blog chỉ sử dụng như ờ, một blog của mình đây mình sẽ lấy cái mật khẩu ờ, gmail trước đi cho nên mở nhiều trang quá cho nên nhiều khi nó lóc chậm đây là một cái trang blog của mình đó trước là mình à, chưa website mình sẽ làm cái blog này đó, những bài viết hay là gì đó thì này mình chia sẻ lên đây hoặc là mình viết bài trên đây đó bây giờ mình đã có website rồi nên mình cũng ít khi sử dụng blog tới đó blog chỉ để chia sẻ thôi đó, phần chat trực tuyến này bạn đây là những video mình mới tạo sau này thì những bài viết trước kia thì à, nó sẽ là dạng chữ sờ số dù đây là hẳn à, nhiều rồi để mình à, làm những video thôi đây ví dụ như mình sẽ cho con một cái bài viết đây vô chỉnh sửa đây nè khi mình làm một quản trị blog thì mình có thể chỉnh sửa nội dung bài viết và mình có thể à, đó còn viết tiêu đề à, viết nội dung chèn hình ảnh đó đây là những cái bài à, mình đã làm để chia sẻ trên CV xem gỡ mail tới chưa nè? chẳng chưa hả nhiều khi nó gửi qua bên à, tin nhắn rồi span các bạn các bạn sẽ à, kéo xuống coi spam có không vẫn chưa có gửi đây mình sẽ trở lại đó gửi đó bạn thì xin chào tôi đăng nhập bằng lã này và mật khẩu lã này đó mình sẽ đăng nhập thử được chưa nha đây đăng nhập tại đây rồi mình sẽ đăng nhập đó mình sẽ lấy cái mật khẩu thì bạn làm admin thì bạn có thể lấy cái block này chỉnh sửa xong bạn sẽ chia sẻ mật khẩu không đúng vui lòng đăng nhập quản trị block nhiều khi nó báo lỗi gì bạn đó cho nên uh, cho nên mình tự tạo vlog riêng và mình à, đăng bài lên mình post mình ít khi sử dụng tới à, cái quản trị vlog này đó thế là mình đã à, thu được cái đã mở được một cái quản trị block rồi ví dụ, dụ như quản lý domain nè bạn có thể à, thêm những cái domain gọi là tên miền á cái trang này chậm quá thôi mình bỏ đi quản lý bài viết tìm kiếm đây trước khi bạn thêm à, mới domain vui lòng chỏ domain của bạn về IP này đó nghĩa là bạn mua một cái domain của tên miền thì bạn sẽ chọn về cái IP này để bạn làm quản trị blog quản lý code nè thì bạn phải có một cái tên miền bạn mới có thể à, nó mới cho bạn một cái à, tài khoản thì trong những video trước mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để mà mua tên miền rồi đó thì bạn có thể vào xem cách để à, mua tên miền và lấy tên miền đó ghép vào cái này thì bạn sẽ có một cái à, trang web thật sự đó thì nó sẽ cho bạn một cái tên miền riêng và ghép với à, cái blog của nó và bạn sẽ à, tạo bạn sẽ có được một website giống như này đó đây là một website tổng hợp ví dụ như à, quy trình đào tạo Hedes nè thì làm sao có được cái website này thì trong những video sau mình sẽ chia sẻ bạn cách để các bạn có thể làm được kiểm tra cái ờ, website cái blog lòng lẫy như thế này đó hoặc là một cái website giống như thế này Rồi vâng, video giới thiệu phần 2 đến đây là kết thúc